Yeah, dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái xin à, cảm ơn sự quay lại của quý vị với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. À, kính thưa quý vị, hôm nay có một cái vấn đề nó là khá sôi động à, tại cái quần hạt Sandy của chúng ta trong khoảng 10 ngày trở lại và Jimmy à, xin được cái cơ hội nhân cái cơ hội này xin à, tóm tắt cái sự kiện à, và À, chia sẻ với quý vị một vài cái điểm à, của Jimmy và hy vọng là mình có thể mời được quý vị tham gia cái buổi thảo luận về cái chương trình này à, thì trước khi mà mình coi là cái YouTube video khoảng chừng hai ba phút thì Jimmy Thái xin tóm tắt uh, sơ đây là một cái buổi họp kín của một cái à, education board tức là một cái một cái tổ chức của tất cả những người giáo dục tại cái quận hạt San Diego à, ở cái thành phố à, khá là gần cái thành phố San Diego của mình cái quần hạt San Diego của mình nó chia ra những cái cái điểm nhỏ nhỏ và mỗi cái điểm nhỏ nhỏ như vậy thì nó có một cái à, một cái người giám thị đứng đầu như là uh, San Diego Unified School District, San Diego hay là Poway hay là Escondido thì là họ đều có những cái nói chung là những cái quần đó thì sẽ có những cái phòng giáo dục riêng và đây là cái chuyện đang xảy ra tại cái phòng giáo dục của cái quận hạt Sendekido tức là gần cái cái nhà khu nhà cửa mình Jimmy ở cái người uh, superintendent tức là người giám thị ở đó là uh, bà tiến sĩ Cheryl James Ward uh, uh, là, là một người có cái bằng tiến sĩ về giáo dục uh, tức là education uh, doctorate degree và trong một cái buổi họp về uh, diversity inclusion and equality nói chung tức là về cái đa dạng hòa nhập và bình đẳng thì trong buổi họp đó có một thành viên nhìn vào cái cái biểu đồ của tất cả cái lượng học trò mà học kém tức là học mà có điểm ờ, hạng hạng hạng, hạng D và hạng F à, và của mọi cái cái sắc sắc tộc sắc dân học trò thì có một cái người hỏi cái câu là tại sao mà học trò người gốc Á Châu uh, Asian uh, American students uh, do rất là well tức là học rất là khá vì cái điểm mà các em bị điểm à, đi và điểm F rất là ít so với những sắc dân tộc khác à, thì có cái người giám thị tức người superintendent Dr. Cheryl à, Edward James mới có một cái cái cái lời à, bình luận là vì à, những cái người à, gần đây trong khu của bà ở có những cái người Chinese tức là người <laughs> những người sắc tộc và người tàu uh, mua dọn vào ở mua nhà cửa rất là nhiều uh, bỏ 2 triệu đô la để mua những ngôi nhà cho nên họ có tiền họ có điều kiện cho nên con cái họ học uh, giỏi à, rồi có một cái người uh, chủ tịch của cái hội đồng uh, à, PTA tức là Parent Teacher Association thì cái tổ chức của những cái người uh, cái tổ chức của giáo viên rồi cha mẹ học trò thì có người đó nói là không phải đâu tại vì người Á Châu cái bản chất của họ là họ rất là đặt nặng cái vấn đề giáo dục và tất cả những cha mẹ họ rất là để ý tới việc con học của con cái của mình à, thì cái người uh, giám thị cái superintendent à, cái cô Cheryl uh, James Ward thì lại nói là ô họ làm được tất cả những điều đó vì những cái người uh, bản gốc người Á Châu họ có điều kiện và họ có thời gian thời gian thời giờ nhiều hơn là những người à, gốc người Latin hay là người Mexico là người gốc Mỹ hay là người gốc Latin họ vì họ phải cha mẹ đều phải làm hai ba job cho nên họ cũng có thời giờ để mà để ý tới những trường học hành của con cái thì đó là cái cái cái cái background là cái chuyện phía sau mà Jimmy xin kể tóm tắt và Jimmy sẽ à, để cho quý vị coi cái YouTube video khoảng chừng 2 phút này và sau đó thì Jimmy sẽ có những cái bình luận và có thể mời cái sự bình luận của quý vị à, mời quý vị theo dõi cái YouTube video. One of the things that obviously jumps at the bottom is that that like the low end here, the, the ones that are doing better are, are Asians. Do we know why Asians do so well in school? Do we know why? I can tell you part of that reason. So here in San Diego, uh, we have an influx of Asians from uh, China. And the people who are able to make that journey are wealthy. You cannot come to America and buy a house for $2 million unless you have money. You cannot send kids and send them with a guardian unless you have money. So you're going to be getting um, kids who are uh, most affluent and have uh, uh, the four capitals, which I call the emotional capital, the financial capital, the educational capital, um, and the social capital coming here to the United States and coming specifically to our area. I have to tell you, Dr. Wardis, I, I don't think that's correct is I did talk to the SAT coaches down at CCA and I asked them the very same question. You know what they said? They had their parents, both parents and both grandparents living with them. Correct. such a positive environment and money has nothing to do with them is that every day the parents there to pick them up, the, they're having dinner with their parents. And she said, it actually takes the drama out. None of those kids are dating. And so they're more family focused. And she said that support group, having the grandparents there and parents, she said it's so powerful. And I think so too. A family is just so powerful. And I don't think push it's back just a bit, President Muir, because when we look at socioeconomics, it plays a major role. If we look at where our kids live, in my community in Carmel Valley, I have not so much today, but up until a couple years ago, we had a large influx of uh, Chinese um, uh, Chinese families moving in sight unseen into our homes, into the community, um, and that requires money. The whole family comes, grandparents, parents, and the grandparents are there to support the kids at home. Whereas in some of our, um, our uh, Latinx communities, they don't have that type of money. Parents are working two jobs. They're working um, from sun up to sundown. So you're correct that they are not um, having the same conversations because the parents aren't home. They have to work. Um, so they're not having those conversations to the same degree, um, you know, that, that you're just mentioning. Yes, exactly. I just talking about the Asian community is just that is I, I'm so thankful they do have their parents and grandparents at home. Yes, yes. Absolutely. Okay. All right. So, uh, quý vị vừa xem cái YouTube video rồi thì bây giờ đây là cái quan điểm của Jimmy. Jimmy hoàn toàn không có đồng ý với cái bà giám thị uh, Cheryl um, James Ward và ba đây là ba cái điểm chánh mà Jimmy nêu ra là tại sao mà mình cảm thấy là cái cô uh, tiến sĩ giáo dục này thật sự là không có sự hiểu biết rất là nhiều về về cái cộng đồng mà người Á Châu à, thứ nhất á, là Jimmy nghĩ khi mà mình nói cái chữ um, Asian student tức là học trò gốc Á Châu mình không phải là cái đó thì chỉ có những người gốc uh, người, người người Trung Quốc không và trong đó còn có người Việt người Hàn Quốc người Nhật và người Phi à, tức là những cái sắc tộc khác đó là khi mà mình nói tới cái Asian American à, student thì mình phải nghĩ đó là một cái cái body của student vẫn nhiều hơn chỉ là những người uh, người uh, tàu không và cái cái điểm mà Jimmy muốn nhấn mạnh ở đây á, là vì cái phong tục tập quán của người Á Châu của mình đặt rất là nặng về giáo dục và mình uh, ngay cả từ nhỏ Jimmy đã bản thân của mình đã được học hỏi những cái cái triết lý của đạo nho về ba cái mà mình gọi là quân sư phụ đúng không tức là nếu là mình phải hồi xưa với cái thời phong kiến mình phải coi trọng vua mình phải coi trọng thầy của mình xong rồi mình cứ coi trọng tới người bố của mình đó là cái quân sư phụ và cái đó là cái triết lý đó nó thấm nhuần rất là nhiều để cho thấy là mình rất là đặt nặng vấn đề giáo dục giáo dục rất là quan trọng học hành bái một người làm sư phụ rất là quan trọng đó là cái cái value đó là cái culture của của của của cái gốc người Á Châu và không phải là người Việt Nam người Trung Hoa mà tôi nghĩ người à, Hàn Quốc hay là người Nhật hay là người à, Ấn đều đặt ừ, vấn đề giáo dục À, cái thứ hai nữa là cái cái family support and cái parental involvement tức là cái sự à, hỗ trợ của cha mẹ và cái sự của gia đình và cái sự uh, hỗ trợ của cha mẹ trong vấn đề con cái à, chúng mình còn nhớ là khi hai đứa con mình còn nhỏ thì dù mấy cháu mới có 3 tuổi 4 tuổi và mới đi học uh, preschool tức là trước trước mẫu giáo là mầm non đó, là Jimmy đã đi volunteer cứ mỗi uh, cách mỗi tuần như vậy mình nghĩ một ngày thứ sáu thì mình vào trong lớp học volunteer mà mình tức là mình đi làm tình nguyện ở trong đó để mình giúp đỡ cô giáo và họ ờ, dạy cho mình cái cách dạy dỗ con cái à, khi mà mình volunteer như vậy thì Jimmy cũng học được khá là nhiều tức là à, khi mình hướng dẫn cho con cái mình học thì mình hướng dẫn như thế nào các em học xong thì mình phải cho các em chơi hay là các em phải à, à, cất hết tất cả đồ chơi như thế nào thì mình học được rất là nhiều từ cái ờ, cái cái sự volunteer cái sự ờ, cái tình nguyện viên đi làm trong cái cái lớp học của con cái mình và được học hỏi từ những cái thầy cô giáo đó và khi mà con cái lớn của chị mày học lớp 1 đó, là học lớp ờ, một giáo thôi chứ phải lớp 1, lớp mẫu giáo khi mình suy nghĩ cứ mỗi cách mỗi ờ, một cái thứ sáu như vậy cũng là đi tới đó để giúp cô giáo đó à, chấm bài vở hay là đọc sách cho các em hay là làm tất cả những cái việc đó thì chúng chị nghĩ là khi con của mình đã thấy mình rất là để ý tới việc học hành cho dù là các cháu mới học uh, preschool hay là kindergarten tức là mầm non như vậy hay là trước khi vào tiểu học thì các em cũng biết là cái việc học rất là quan trọng đối với đối với ờ, cái gia đình của mình cho nên các em à, nó cũng để ý tới cái việc học nhiều hơn à, và cái điểm thứ ba nữa là chị nghĩ cái chuyện này nó nó nó khá là tế nhị nhưng mà chị nghiệm ra thấy là trong vòng à, ba cái ba cái à, thập niên mà sống tại mỹ này chị nghiệm ra chị thấy cái này nó khá là chính xác tại vì cái bản chất của cái người à, gốc á châu của mình là mình nhỏ con right? mình nhỏ con tức là mình không có được đô con hay mình không được khỏe như là những cái người uh, uh, gốc phi hay là cái gốc gốc phi châu hay là cái người da trắng à, cho nên khi mà mình không có cái khả năng chơi thể thao tốt như họ để mà mình có thể mình đi ờ, đại học như mình chủ yếu mình muốn chơi để sau này mình thành professional athlete tức là mình làm những cái người luật sĩ uh, chuyên nghiệp để mà chơi uh, bóng rổ hay là bóng giả cầu hay là bóng cà na à, thì mình sẽ biết cái thân phận của mình và mình lo tập trung vào cái việc học nhiều hơn là cái vấn đề mà cứ lo đi trở thành uh, athlete hay là trở thành uh, movie star hay là trở thành um, trở thành uh, rock star right? tức là những cái nghề gì mà đặt nặng về cái cái entertainment đó, cái nghề giải trí thì hầu như là cái người học trò mà gốc Á Châu mình không có theo đuổi cái đó nhiều lắm và cái chuyện đó không phải là không hợp lý tại vì trong suốt ba bốn chục năm rồi á cái trong cái em à, NFL tức là cái giải cái, cái đánh bóng cà na của Mỹ NFL của football của Mỹ nó chỉ có một cái anh à, người Mỹ gốc Việt là anh Đạt Nguyễn hồi trước đánh cho đội Dallas của à, của cái đội bóng cao bồi Dallas cao bồi còn sau này thì có một cái người gốc à, người Á Châu mà gốc Ờ, Trung Hoa đó là anh Linh ờ, đánh basketball anh học từ Harvard ra mà đánh basketball cho một cái đội bóng cũng chỉ nổi tiếng được khoảng một năm cho cái đội Houston Rockets và cuối cùng rồi cũng không có được nổi tiếng lâu dài như là những người chơi thể dục thể thao khác thì đó là ba cái điểm chánh mà chim nghĩ là cái lý do tại sao mà tất cả học sinh gốc ờ, Á Châu mình mình học uh, giỏi hơn và mình À, thành đạt hơn trong cái vấn đề học hành so với tất cả những cái cái, cái sắc tộc khác à, cái khi mà có một cái người nếu quý vị nghe cái clip quý vị nghe một cái người khác trong cái văn phòng học họp đó và nói là à tôi nghĩ là không phải vì họ chỉ có tiền bạc không đâu tôi nghĩ người học trò Á Châu nó giỏi vì có cha mẹ và có tất cả những người hỗ trợ thì cái người giám thị uh, à, Cheryl James Edward lại có một cái là có một cái lời phát biểu khác đó là tại vì những cái cộng đồng khác chẳng hạn như cộng đồng Mexico hay là cộng đồng của mấy người Latin tức là mấy người Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ à, không có điều kiện làm cái đó vì bố mẹ họ cũng phải à, đi làm rất là nhiều à, và họ không có giờ để ý cho con cái thì chúng Jimmy cũng hoàn toàn không có đồng ý với cái quan điểm này tại vì tất cả những cái người gốc Á Châu cha mẹ cũng phải đi làm rất là nhiều bản thân gia đình của mình mình vẫn phải đi làm hai vợ chồng cũng phải đi làm à, nhiều khi làm hai ba job những cái người bạn của mình à, gốc Việt đi làm hai ba job cũng là thường ngay cả những người bạn gốc à, gốc gốc à, Trung Hoa hay là Ấn Độ hay là à, những cái người Việt gốc khác mà mình quen biết ở đây họ vẫn cứ đi làm rất là nhiều hai vợ chồng đi làm nhưng mà họ vẫn để dành thời giờ đi làm để tới việc học của con cái mình cho nên nếu mà nói là chỉ vấn đề tại vì những cái người gốc ở Châu cha mẹ gốc Á Châu có nhiều điều kiện hơn có nhiều thời giờ hơn thì Hoàng Kim Minh Hoàng không có đồng ý mình vẫn phải làm rất là nhiều việc giống như mọi người khác thôi cho nên à, cái cái lời phát biểu của cái cô à, Cheryl Jimmy Minh hoàn toàn không có đồng ý à, như vậy thì đó là những cái điểm mà Minh nêu ra à, bản thân mình về cái chủ đề này à, đối với Minh nó khá là à, touchy vậy nó rất là sensitive tại vì mình đã trải qua quá nhiều và nhất là quý vị biết là cái ngày 30 tháng 4 sắp tới cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta à, có rất có những người đã đã đã bỏ mình những cái lý tưởng tự do và mình đã tới đây để mà mình lập lại à, cái cuộc sống mới và mình tạo cái điều kiện mới cho con cái của mình cái người à, Việt người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã hy sinh rất là nhiều để mà có được những cái thành tựu ngày hôm nay và để cho mình giúp cho con cái mình học nơi người cho những cái quan niệm mà cho là tất cả những gì chúng ta có được hôm nay vì chúng ta à, vì chúng ta có tiền hay là chúng ta vì là chúng ta có điều kiện hơn à, những người à, bản xứ khác uh, sắc tộc khác là Jimmy hoàn toàn không công lý tất cả những gì mà chúng Jimmy để ý thấy là người Mỹ gốc uh, Á Châu mà thành đạt được ngày hôm nay vì vì họ họ có cái cái văn hóa và họ có một cái culture và họ có một cái family value rất là rất là uh, quan trọng và mình để đặt nặng những vấn đề đó uh, đó là cái cái những cái quan điểm mà chúng Jimmy nghĩ là tại sao một con cái mới thành đạt mà cái đó không phải là thì mình nghĩ phải thấy từ cái gia đình của mình và mình nghĩ thấy từ tất cả những người à, quen trong hàng xóm hay là bạn bè của mình à, như vậy thì à, có thể là Jimmy xin à, à, dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là được lắng nghe những cái sự góp ý và những cái lời à, phát biểu và những cái quan điểm khác của quý vị tại vì à, chúng sai gì thì cũng thật sự không có cần thiết không có quan trọng lắm à, nhưng mà Jimmy muốn biết được là à, quý vị nghĩ như thế nào cái sự thành công của người Việt gốc Á Châu hay là người à, người Mỹ gốc Á Châu hay là gốc Việt à, là lý do tại sao mà mình thành công và quý vị đã có những cái kinh nghiệm gì mà quý vị có thể à, chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi à, và cho quý vị biết là theo cái à, cái cái bầu của tất cả những cái người lãnh đạo của cái quần hạt này tối hôm qua mới tối hôm qua thôi thì cái cô uh, giám thị uh, Cheryl James Wood này cô đang bị uh, đình đình chỉ công việc tức là người ta vẫn trả lương nhưng người ta à, dạ. cho cô không có, có có làm việc nữa và à, cái quyết định mà có đuổi có, có đuổi việc của cô hay không thì đó là quyết định mà nó sẽ à, come out um, nó có thể có thể um, người ta cho mình biết trong vòng trong vòng thời gian ngắn sắp tới thì nếu mà quý vị có cái interest có cái sự quan tâm thì à, Jimmy sẽ có một cái sự uh, cập nhật trong những cái chương trình tới à, như vậy thì Jimmy xin dừng cái chương trình uh, Straight Talk của Jimmy Thái à, hôm nay cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tiếp 增加方便。